những cung đường xa dấu chân dày tên thật xa tôi mong xem đất trời rộng bao nhiêu thế thích mưa ngoài khơi kết mây là lời hóa ra tôi là người như vậy không chọn đi thì sao biết đây nhiều điều là bất ngờ và chuyện chẳng mong chờ đôi khi tôi nhớ những điều gì đó rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi chỉ cần dừng lại là thấy nhớ Lật đi thôi đi thôi đi thôi đi một nơi không ai biết được một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới đi thôi đi thôi không quan tâm bao xa cứ đi nhiều lần trong đời đi xa để trở về mới đi thôi những điều khác lạ để vẽ thêm nhiều lần hoàng hôn trong cuốn nhật ký đời ta những bước chân qua từng con suối hay núi đồi những tiếng chim ca hòa vào trong niềm vui ta sẽ có một tuổi trẻ cùng những tiếng cười đi để trở về vì biết rằng mình chưa bao giờ tiếc nuối dù là bao xa dù buồn hay vui cảm nhận quanh ta để lắng nghe câu chuyện đời ra đôi cánh tay phía trước là bầu trời ghi cho trong tim từng ánh mắt từng nụ cười có cái dặm xa cất mỗi nơi ngang qua rồi mai ta mang tất cả về nhà nên như món quà mỗi màn vị biển là để dành cho em mà là hùng vĩ là để dành cha xem câu chuyện đời mưa nắng về sẽ kể mẹ ngay ngày hôm đó không rượu mà không làm con say